ơi ừ. cũng may là trời sáng chứ nên bọn quái vật bọn, bọn nó chạy đâu hết trơn rồi nhưng mà bây giờ tôi đói bụng quá không biết ở trong đây nó có cái gì ăn không ta tính ra là mấy cái đồ trong siêu thị á mấy cái đồ nè từ lúc á mà bọn zombie bọn nó xâm chiếm cái thế giới này á thì bây giờ bánh kẹo hôm nay chắc nó hư hết trơn rồi sao ăn được nữa ta từ từ tôi ăn thử miếng coi ừ. như đá rồi sao ăn được không <laughs> Trời ơi nó chua quá à Hình như nó bị hỏng rồi Sam ơi Ôi bây giờ không có ừ. gì ăn hết trơn á Trong siêu thị đồ ăn cũng bị hư hết rồi Bây giờ kiếm gì đi ăn giờ trời Ôi Sam ơi tôi bà đi ra ngoài kiếm con gì đó làm thịt ăn đi Ha Còn con gì ăn được không? không Ai mà biết được ở ngoài đây bây giờ tôi không biết là còn con vật gì để có thể ăn được hay không đây tại vì là zombie nó xâm chiếm hết chỗ này rồi không biết là mấy con vật nó có sống nổi với mấy con zombie hay không đây ừ. Ê mà Phong tôi hỏi à? ông câu này nè Vậy Vậy là trong nguyên ngôi làng này chỉ có hai tụi mình thôi à Không có ai hết trơn luôn hả Trời Hả? Bà nghĩ sao vậy? Tất nhiên là chỉ có hai đứa mình rồi Tại vì bây giờ á Ở chỗ này á Zombie tấn công quá trời quá đất rồi Làm sao còn ai trong làng được Tôi nói thiệt với bà Trong đây chắc chắn chỉ còn có tôi Hù ha Ê ê Đi lẹ chim ơi Đi lẹ lên dạ, Ông nội đứng lại coi ông trả tôi quả táo nhanh Trời ơi ờ? Trời ơi Gì mà tao đi ra Hù ha hù ha hù ha Ủa Sam ơi Bà có phải là tôi đang bị ảo giác cho nên tôi thấy có hai người đang cưỡi cái con kiều chạy ngang qua chạy lại không hay là người thật vậy? Ô mấy bịch bây giờ đệ tôi tán không được quá nha. Đó nhìn lại đây. Trời À chuỗi là thật coi Ủa hình như hai người này nhìn quen quen Ủa áo màu đỏ ờ. Còn người kia là mặc cái bộ đồng phục màu xanh dương <gasps> Cài đòn với simi phải không ta Trời ơi Đúng rồi Chào bà tao Cài đòn Simmy Ủa cái ờ. cái Ủa sao hai, hai người này nhìn quen vậy quen cái đầu bà tôi là không cận nè ủa gì phong cận với sammy hả ủa cái Đúng gì rồi. mà mặc bộ đồ gì kỳ vậy ba cái bộ đồ ơi. nhìn giống siêu nhân 5 tuổi vậy ừ thì cái này là đồ siêu nhân chứ còn gì nữa tối hôm qua bọn tôi chiến đấu với quái vật quá trời luôn phải mặc đồ siêu nhân nè nhưng mà mà gặp hai người tôi tôi mừng quá <laughs> trời ơi mình cũng mừng quá không ơi cho tôi làm thịt than kiều ăn nha trời nó bụng quá sáng dòng cái gì ăn <laughs> cái gì vậy ba nè nè nè sam sam tôi cho bà thịt nè đó giờ tuổi bà ăn ăn ăn hả chị tào trời đất ơi hai cái con cừu đó để tụi tôi di chuyển ông nội ôi mệt ông quá ông keo kiệt quá người ta đang đói bụng thì cho người ta hai con kiều để tôi làm thịt tôi ăn đi ủa mà khoan tính ra là tại sao hai người lại ở đây vậy ờ đúng rồi tôi cũng định hỏi ông á ủa sao ông ở đây vậy ừ tôi cũng tính hỏi ông nè ủa sao ông ở đây vậy nhưng mà cái vấn đề là tại sao ông lại ở đây trời nhưng mà vấn đề là tôi đang hỏi ông trước là tại sao ông ở đây mà thì cái vấn đề là tôi đang trả lời cái câu hỏi mà ông hỏi tôi là tại sao tôi lại ở đây nên là tôi cũng hỏi lại ông là lý do bởi vì sao ông ở đây thì bây giờ ông hỏi tôi vì sao tôi ở đây nhưng mà tôi thấy là ông ở đây cho nên tôi mới hỏi là tại sao ông ở đây nhưng mà tại sao ông lại không chịu trả lời cái câu hỏi của tôi là tại sao ông ở đây cho nên tôi phải hỏi lại thôi tại sao ông không trả lời cái câu là tại sao ông ở đây trong khi là tôi đang hỏi ông tại sao đây ông đang ở đây à! hỏi nhiều nè này thì nhây nè này thì nhây nè ông ông ông quăng cả bà ờ, bà bà sam lên luôn á ủa gì đâu đâu bà sam đi đâu à. ủa cái gì vậy ba ai tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi thôi tôi mệt quá à hai người nhây quá giờ tôi mới hỏi hai người nè à, rốt cuộc tại sao hai người là ở trong ngôi làng này ngôi làng của ông mình là bị zombie xâm chiếm rồi đó hai người không biết hả Ai, trời đất ơi, câu chuyện là như này nè Tôi với Simi á, đang đi du lịch á, phiêu du ở ngoài bãi biển á Rồi bây giờ trở về làng thăm làng nè Tự nhiên á, thấy làng á, hoang tàn quá trời luôn Rồi sau đó tụi tôi mới phát hiện ra được Là thế giới của chúng ta bị biến thành zombie rồi Cho nên là tụi tôi mới đi vô ngân hàng đi trốn á Ủa mà hồi nãy giờ hai người trốn ở đâu vậy? Hai từ nãy giờ bọn tôi trốn ngay siêu thị rồi nè Nhưng mà tính vô đó kiếm tí đồ ăn Ai dẹ đâu đồ ăn hư hết trơn rồi Ê, nhưng mà buồn quá hai người ơi Tính ra là chúng ta mới đi chưa được một năm nữa Mà ngôi làng Hero Team của chúng ta trong mini world Bây giờ nó đã trở thành một ngôi làng hoang rồi Không còn ai sống trong đây cả Mà nhìn nó buồn quá Nó bể nát hết trơn rồi Tôi đau lòng lắm luôn á còn tôi nè trời ông nhìn đi quán trà sữa tôi nó không còn một cái ly trà sữa nào luôn trời đất ơi ủa là sao luôn là do mi nó vô nhà tôi lấy hết trà sữa hết trơn luôn đó à, tào lao bà bị tào lao hả zombie là nó chỉ ăn thịt thôi Nó chỉ gọi là bắt con người đang thịt thôi Chứ zombie nào mà đi uống trà sữa bà nội Tào lao quá à Ơ nhưng mà bây giờ hai người ở đâu giờ Nhà cửa cũng bị sập hết rồi Hai người sống ở đâu Trước khi trả lời câu hỏi của Phong á À chi mà thật ra là cai đã lén lút lấy cái đống trà sữa đó cai uống hết trơn rồi Ok giờ quá trả lời câu hỏi của Phong nè Bây giờ á tụi tôi á là đang ở trường học nè Ủa ở trường học á À, ủa cái trường học heo đầu tiên á hả? Đúng rồi, trường học heo đầu tiên ở đằng kia kìa Ồ, đúng rồi ha, tính ra bây giờ zombie xâm chiếm hết ngôi làng rồi rồi Tính ra là hình như là chỉ còn có mỗi cái trường học là chưa bị zombie xâm chiếm thôi Thôi bây giờ bọn mình đi đến trường học nha, hai người cho bọn tôi đi theo với, được không? Ok, được rồi, trời bây giờ chúng ta phải tìm cách để tìm những, những hành viên khác nữa Đúng rồi, ừ. bây giờ bốn đứa mình giờ còn thiếu ờ, còn thiếu ai ta? Còn thiếu Mr. Dịch nè, Camui nè, với lại là Mimi, với lại Siro nữa, tám người lận mà bây giờ một mình anh em mới có bốn người à, phải kiếm được bốn người kia nữa, không thôi là bốn người kia bị zombie bắt là tôi tôi không tôi buồn lắm luôn á. Mr. Dịch mà bị bắt là coi như trưởng team bọn mình biến thành zombie luôn á. Thôi bây giờ bọn mình đi đi ờ, trường học đi, đi đi. Đi đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, Ủa, ủa Kai ơi, vậy là bây giờ là bạn với Simi là sống ở trong trường học á hả? Đúng rồi, bây giờ tôi với Sim á là sống ở trên trường học nè Nhưng mà tụi tôi không có ở tầng dưới mà tụi tôi ở trên tầng cao á Bởi vì á là chúng ta phải trên cao thì tủ zombie á nó không thể nào mà với tới được À vậy hả, vậy đâu đâu, bây giờ cho tôi vô trong trường học tôi ở với Chứ ờ, tối hôm qua quá trời zombie đến làng luôn, tôi sợ ma muốn chết Trời ơi, trời sợ bị bọn nó cắn nữa Ủa trời, Đây nè, đó, xin giới thiệu với Phong Ồ, Đây cúng vậy? chính là chỗ ở của tôi với Simi hiện tại nè Đó, tôi còn có chuẩn bị hai cái này nệm ở đây cho hai đứa luôn nè ồ có hai cái nệm mới nằm ngủ luôn nè à, tôi nằm ngủ xíu ơi dạ nằm được luôn rồi hay vậy ngủ được mà đây thấy thấy, thấy tôi nằm ngủ không đó gì vậy chưa giới thiệu xong gì trơn đó nè ở đây tôi còn có chuẩn bị bếp nữa nè để chúng ta có thể gọi là nấu nướng gì đó cũng được và đặc à. biệt á là tôi tôi bây giờ còn có nuôi thêm lũ gà ở đây nữa nè bởi vậy cho nên á là lương thực không giờ hết luôn à nuôi gà để làm đồ ăn hả được được hợp lý hợp lý á Bây giờ á mấy con vật nó bị zombie cắn hết trơn rồi Mình mà ăn tầm bậy tầm bạ hay là mình sẽ bị bị biến thành zombie luôn á Cho nên tốt hơn mình nên nuôi đi Đó mình nuôi mấy con gà nè cho chắc ăn Đấy Ủa mà khoan Vậy thì rốt cuộc là hai người sống ở đây được bao lâu rồi? Tụi tôi á là cũng sống ở đây á là được một tuần trời luôn rồi đó. Từ ngày mình về hả? cái làng này á là cả làng biến vậy luôn rồi, cho nên tụi tôi vô đây tụi tôi sinh tồn trong đây luôn. Thôi, thôi, bây giờ tôi nghĩ rằng như thế này nè. Bây giờ á nếu như mà hai người muốn gọi là chung tay với tôi gọi là xây dựng lại ngôi làng này á chứ bây giờ tôi nhìn lại cái ngôi làng à mọi người ra đây mọi người đây đây đây mọi người nhìn nè ngôi làng của chúng ta bây giờ nó đã bị cũ nát hết trơn rồi zombie thì khắp nơi tôi nghĩ là bây giờ đã đến lúc hero team bọn mình phải quay trở về ngôi làng này để xây dựng lại ngôi làng hai người nghĩ sao quay trở lại ngôi làng này xây dựng lại đó đúng ý kiến hay đó anh bạn chứ còn gì nữa anh mạng à hay nhưng mà bây giờ á tự nhiên tôi thấy tôi đói bụng quá à cai ơi ông có thể nào cho tôi xin mấy con gà làm thịt được không tối qua giờ tôi với sam đói bụng chết luôn sam đói bụng sam đói luôn á đói bụng chết luôn à làm gà sao trời ơi yên tâm yên tâm tôi làm gà cáp xê cho phong ăn luôn trời ơi được ghê vậy tôi thích ngon là cáp xê đúng rồi đây vô mấy con gà vô chặt thành nó mày nè ê Giết tầm hai con thôi ông Tôi có mỗi mình tôi với Sam ăn à Giết hai con thôi giết nhiều quá sao nuôi được nữa Đó rồi ok có hai Ok ok để để tôi để tôi Để tôi à. Hả? Sao lúc mà cùng ông ờ, cùng tôi ông nấu cám xe cho tôi cho có phong với dao nấu là dao kỳ vàng Ui, à. thì bây giờ hai người đó đói bụng cho nên là cái phải nấu ăn chứ Trời ơi, sim mình thường ăn quá trời rồi Sim mình thường sim ăn nhiều quá trời, sim mập quá trời, sim đòi ăn nữa Thôi ơi, mình nấu với Sky nè tôi thắp lửa đi, xem không để để tôi để tôi nấu nha nấu rồi nấu rồi ôi hai miếng thịt trời hai miếng thịt nhìn ngon quá à. thôi bây giờ nha à, phong nhường cho sam à, gọi là ăn hết cái đống tuổi này á phong ăn thịt giùm cho không đi hả nó bắn không tôi dạ. giỡn tôi giỡn mà ở đây này có một miếng chính nè đây tôi cho sam nè à, đó chiêu ok đây, miếng này cái cho tôi... chim quả đào nè đó cái cho chim ăn quả đào đó à, ôi đừng đừng đừng trời phòng phòng cháy luôn vậy cái gì cháy vậy ơi xem nữa tôi mới dặm chúng lửa trời ơi dập dập dập dập phỏng phỏng nóng lắm nóng lắm chờ cái này cái này dập đi ủa dập dập sao cái này giờ dập sao ờ. cái gì mà đẩy tôi vô luôn vậy mà đẩy người vậy thôi mình mình đừng lại gần nữa mình đừng lại gần nữa giờ tôi ăn miếng thịt đi tôi ăn no rồi đói bụng quá ngầm trời ơi tràn đầy năng lượng rồi các bạn ơi no rồi no rồi hey ừ. để tôi ra ngoài đây tôi kiếm coi hình như là ở ngoài đây nãy tôi mới thấy có cái gì á cây ở à. bên đây <laughs> bên đây là cây cay cay gì vậy hình như tôi thấy nó có cái gì xe Ê, cái xe này lần đầu tôi thấy Ai luôn á Wow Tôi lên được không? Tôi lên được không? Nè, coi tôi làm racing xin boy nè Trời ơi Trời ơi Tôi làm racing xin boy nè, thấy không? Xịn chưa? Cẩn cẩn thận nha Trời ơi, rồi xong luôn Ờ, ờ cay cay cài Tính ra tôi nghĩ nha Là mình lấy cái xe này để mình chạy trốn zombie được á cay buổi tối tôi với ông đi đi kiếm đồ ăn á mà gặp zombie mình lấy cái xe này mình chạy trốn zombie hiểu không? Ờ. Hợp lý hợp lý hợp lý được á được á được á ơ nhưng mà khoan tính là tôi thấy chỗ ở của hai người á vẫn còn sơ sài quá à ở này là cái cửa nó bị hỏng rồi nè lỡ tối zombie nó chui vô nó cắn hai người sao cho nên bây giờ tôi nghĩ là chúng ta cần phải sửa lại cái cái cái cái, cái cửa cho nó an toàn hiểu không à. Ờ, cũng hợp lý á Nhưng mà bây giờ để sửa được cái cửa này á Chúng ta phải đi sinh tồn để chúng ta lấy nguyên liệu về Yên tâm đi, có tôi ở đây để làm gì <laughs> Có phong tiện thông minh ở đây Tôi sẽ giúp hai người Ủa mà khoan, <laughs> hình như tôi nhớ là trong siêu nhân tứ trụ Là Simmy cũng là siêu nhân đúng không Sim? À, đúng rồi Đúng rồi, Simmy cũng là người trong biệt đội siêu nhân tứ trụ nè Còn cái đó hình như chưa có đồng hồ biến hình siêu nhân Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ chế tạo cho cái đó một một một cái đồng hồ luôn, được không Cai? Ôi, trời đất ơi, được biến hình siêu nhân luôn hả? Thích quá, thích quá, thích quá Được, hợp lý, được rồi vậy thì bây giờ trước tiên á thì cái cái chuyện mà để chế tạo áo áo giáp siêu nhân thì bỏ qua một bên đi bây giờ đầu tiên mình phải sửa lại cái, cái cánh cửa cho cái ngôi trường học này trước đã bây giờ hai người đi theo tôi tôi sẽ sửa giùm cho hai người được chưa ok đi thôi rồi đi thôi là cô mọi người biết sao không bởi vì là nhà tù á thì người ta thường dùng để nhốt tù nhân cho nên á là cánh cửa của nhà tù chắc chắn là sẽ rất là an toàn đó không bao giờ có người nào có thể thoát ra à. hoặc đi đi đi vô thoải mái được cho nên là hãy lấy cửa nhà tù hiểu không Ê, hợp lý hình như ở bên đây tôi thấy có con ma sói nè để tôi qua tôi giết cái đã à, để tôi tôi qua giết Wow, <laughs> quá đơn giản luôn, quá đơn giản Thấy tôi ghê không? Tôi chém phát À. Đó, đó là sức mạnh của siêu nhân á bạn Nè, cái, cái, cái, cái, cái cây rìu của tôi không? Cái cây rìu của tôi hơi bị khỏe luôn nha à, Để làm gì? Để làm gì? Không được, không ai cầm được cây rìu của tôi Cây rìu của tôi nặng lắm, không ai cầm được đâu Bây giờ qua đây Đây, bây giờ nha chúng ta sẽ cùng nhau đào cái cái cục này nè người ta gọi cái cục này là cục gì ta à, cái cục cái cục uh, laser nè đúng rồi đào đào đào này đào này ok ok ok ok đào thôi đào thôi đào thôi đào ơi đào ơi hai hai hai người đào bên kia tôi đào bên đây đây xong rồi nè ok rồi mấy người phụ tôi đào thêm mấy mấy, mấy cái gai nè mấy cái mấy cái gai này để mình về mình lắp ở trước nhà mình hiểu không nè đào thêm mấy cái hợp gai lý luôn hợp lý đúng rồi ủa ở bên đây còn mà sống đào bên đây nữa đây tôi đào bên đây cho cậy Ê, tôi làm cái này luôn nha Ui, Văn ơi, có camera, có lấy không? Camera ừ, nè Lấy camera luôn chứ, đem camera về nhà để mình lắp vô Ok, nhớ để mình còn quan sát zombie nữa Đúng rồi, nhớ lấy cái cục cục cục cục đá điện ở, ở bên dưới nữa nha Đây, tôi lấy nè ừ. Đấy, trời tính ra là kết hợp thời tình quá Tính ra là bên nhà tù nhiều đồ để mình lấy lắm luôn á Ơi, cay cay muốn mặc áo tù không? Tôi vô tôi lấy cho Đây À nhầm nhầm Bây giờ tôi suy nghĩ cách đi. Bây giờ tôi chỉ muốn gọi là có đồng hồ chủ nhân thôi Thật dự trữ nè u ở trong đây có được, quá được. trời cà rốt nè được được được lấy lấy lấy lấy trời ơi trong lúc Hay thời quá. buổi bây giờ đen là thời buổi bị zombie xuất hiện trong làng rất là nhiều cho nên đồ ăn rất là cần thiết các bạn ơi phải kiếm thật nhiều đồ ăn nha ok lấy nè à, còn gì nữa không ta ơi cay cay cay bây giờ ông ông đi, đi chung tôi vô đây kiếm còn gì không ồ có mấy cái rương nè đây có gì không <gasps> ui trời ơi có bánh wow. kem rồi không ơi trời ơi có bánh kem nè đây đây đây ở bên đây tôi còn kiếm được cả tên lửa đó nè ui mọi người mọi người nhìn nhìn nhìn ờ. mọi người nhìn tôi nè mọi người mọi người nhìn nhìn nhìn nhìn tôi nè tôi đeo tên lửa tôi bay à, mọi người coi nè Wow Bay cao vậy sợ luôn Trời đúng rồi ở trong cái nhà tù mini world mà có tên lửa luôn ha Ghê thiệt Ok đáp xuống nè Rồi ok Vô coi còn gì khác không ở đây có bánh kem rồi không ơi trời ơi nào mình đem về ăn béo quá trời luôn trời ơi bánh kem trời ơi tôi tôi thèm bánh kem tôi đói bụng lắm luôn á còn này là gì đây ui có súng nè cái Ồ được được được bây giờ cây cây lấy lấy lấy lấy, cây cái cây súng này giữ đi. Ok tôi kiếm Ok, okay để tôi giữ súng cho. Ủa còn này là gì đây? À hình như chắc cái này là đồ ăn các bạn ơi. Cái này là gì đây? Cái quả gì đen đen nè cây Để tôi lấy tôi ăn thử. Ờ có nào? Ai trời ơi quá luôn đen. Hả? Ai à? Trời trời. Ủa cái gì? Cái này là lựu đạn hả? <laughs> Ủa tôi không biết. Cái này là lựu đạn. Ủa cái gì nhìn đẹp vậy? có Cái này cái gì vậy? Này này này nè. Đâu đâu? Đâu cái cái gì? Đâu đưa. Con dâu này nhìn đẹp luôn á. Có kỹ năng luôn á, có kỹ năng luôn, thử Ồ. thử thử làm đi, thử làm đi có kỹ năng ấy á. Cái này Hay chắc là, chắc là cái lưỡi hái á. Ôi. Ôi trời. Ồ xuống ờ tính ra tôi chém mà hai người đứng gần tôi làm gì cho chúng vậy trời ơi, hồi nãy giờ mình thấy mình không không đi giết zombie được nhiều á mà mình thấy mình làm hại nhau nhiều á mọi người không <laughs> nha tính ra từ nãy giờ tôi giết ít zombie mà sao tôi quýnh cay nhiều quá ta ờ nãy giờ chúng ta làm hại nhau nhiều lắm ấy cay cay nè bây giờ tôi đưa cho ông ờ, cái gì ta ông cái cái cái cái, cái lưỡi rìm nè ông ông ông cầm đi ok thôi bây giờ hợp lý mình có đồ rồi bây giờ mình phải về nhà để mình xây cửa thôi chứ từ từ từ ok đi thôi hồi nãy như tôi tôi tôi nhớ tôi chưa lụm cái laser bên đây ok rồi đi về về bây giờ nha cách để có thể xây cái cửa an toàn rất là đơn ừ. giản thôi đây nè mình có mấy cái khối laser đây nè thì mình chỉ cần đặt uh, cái gì ta mấy cái khối đá điện vào đây đấy sau mình lấy cái khối laser mình lắp vô ui wow. hợp lý cực kỳ an toàn ủa vậy cực kỳ an toàn luôn hả sao vậy sao, vậy sao đi ra phao trời ơi dễ ẹt nè muốn đi ra đúng không mình chỉ cần lấy bà lóc mình chặn nó lại là mình đi ra à. thôi à. À, hợp lý hợp lý hợp lý khi nào á mình đi ra thì mình chỉ cần đập cái này ra để cho nó mở cửa lại là an toàn Hay ta. À mà cái này Trời nha không cần thiên tài luôn trời tôi mà tôi vừa đẹp trai còn vừa thông minh nữa mà cái này hay, hay nó hơi bị hay luôn nha coi tôi nè mình chỉ cần đụng với đó cái là bụp à, mất máu bụp đó cho nên là Ê, trời ơi coi chừng không chết không đợi yên tâm ơi tôi không chết được đâu tôi mặc giáp siêu nhân giáp siêu nhân của tôi là siêu cứng không bao giờ chết được nghĩ sao này thì à, um, thì lâu lâu giáp siêu nhân của tôi uh, lâu quá không xài cho nên lâu lâu nó hơi bị hư vậy xem cái gì vậy xem cái gì đây? ủa gì hả à, đồ can đảm hả ok bạn ơi thì đây, ờ, đầu tiên thì chúng ta đã chế được cái cửa laser để gọi là trắng bọn zombie nè Tiếp theo nữa là gì mọi người biết không? Giờ chúng ta đi ra ngoài đi, ra ngoài, ra ngoài, đây Đây nè, đi ra ngoài, đi ra ngoài thôi ở ngoài đây á ờ. chưa kể nha lỡ ngoài đây bọn zombie sẽ chạy vào đây cho nên chúng ta cần phải làm một một cái bẫy để cho zombie nó mà đi vô là nó nó sẽ bị dính bẫy không đây mình sẽ đập này ra nè à, đập ra đập ra, đập ra. làm bẫy luôn hả wow làm bẫy luôn chứ còn gì nữa ok sau mình sẽ lắp cái khói đá điện vô đây biết để làm gì không không biết hả để mình đặt cái cái khói gai lên trên để làm gì mình để khói gai lên trên á thì bọn zombie sẽ gọi là bị bị dặm chúng phải không đó ủa mà sao tôi để ra tôi không thấy cái không đặt không chơi đây mà không chơi này không được luôn Lạ sao sao tôi để ra tôi không thấy có không thấy có cái à, gai à, nào xuất cái cài đưa đưa xem cái cái cuốc đưa xem cái cuốc để xem cái cách đây tôi biết cách này tôi biết cách này đây đây này này đó để tôi để tôi hãy nhìn tôi nè đây tôi hiểu rồi nó sẽ là như thế này nè ông nội à sim thông minh quá ok ừ, hiểu hiểu hiểu ừ. rồi rồi rồi ok bây giờ chúng ta đã lắp cái cái cái cái đóng gai ở trước này rồi bảo đảm với mọi người luôn là zombie bọn nó chỉ cần chạy vào đây thôi ha là bọn nó sẽ dặm chúng cái đóng gai này là bọn nó sẽ, sẽ chết queo luôn không còn con nào sống sót được quá hợp lý luôn quá an toàn ok thôi rồi luôn bây giờ á thì bọn mình đã có được cái cái cửa an toàn rồi nè mình đã có được chỗ để sống rồi nhưng mà thứ mình thiếu còn lại á đó chính là thức ăn bây giờ tôi nghĩ là chúng ta nên chia nhau ra đi bây giờ là phong với cai đi chung nhau sim với sam đi chung nhau đi kiếm đồ ăn rồi tí nữa quay về chịu không ok rồi ok đi đi thôi đi đi đi cai ơi bây giờ tôi với ông đi qua đây đi qua đây qua đây Ai, hồi sáng nay tôi nhớ là ở bên đây tôi thấy có mấy cái trái có mấy cái ờ, trái cây đào đồ nè mình qua thì mình hái này này thấy không có, có mấy cái quả đào nè được nè ui Ủa, đây đây đây đây có mấy quả đào rồi ui con con con sói nè bóng ơi ma sói hả ma sói hả đây để tôi mấy con ma sói này tôi chém cái một hay okay. quá ông ơi trời ơi Ê, tính ra bây giờ mà. có cái vũ khí giống ông ấy là giờ khỏi cần phải tốn sức luôn ba Đúng rồi trời ơi, tính ra là bộ giáp siêu nhân tôi là hơi bị khỏe Nếu như ông muốn á, thì tôi sẽ chế tạo cho ông Nhưng mà khoan, trước tiên mình phải kiếm đồ ăn về cho cho mấy bạn nữ đã Đây nè Này ok, mình lấy đồ ăn rồi nào Bọn mình là đàn ông con trai là bọn mình phải gọi là có có trách nhiệm đi kiếm đồ ăn phải không? Đó, hai hai hái nè, mấy cái quả đào. Hợp lý nè. luôn. Đúng rồi, đem mấy quả đào về nhà ăn là hợp lý luôn nè. Ok. Ui, có con kiều nè, để tôi, tôi giết tôi làm thịt nó. Nghiêng con bộ xương bên đây tôi chém đó này, Zombie nè này. Zombie nè Ui ở bên đây cũng còn nhiều quá nè cay ơi để tôi Này thì zombie nè Ui trời nó chui vô nhà tôi luôn kìa Này thì chui vô nhà Chui vô nhà tao ơi nhà hả Ê, tính ra tôi có cây súng ở đây tôi muốn thể hiện tí con không thể hiện được luôn ba ừ tính ra là súng ông chừa lại đi đi ông gặp zombie ông còn đánh bằng nó chứ ông ông dùng súng làm gì tôi có vũ khí ở đây để tôi tự chém là được rồi bây giờ nha à, ông qua bên cái quán trà sữa đi ông kiếm coi cái quán trà trà trà sữa còn tí trà sữa nữa ông tiên tôi thèm quá đi qua kiếm đi rồi tôi tôi <laughs> hái okay, okay. tôi hái trái cây tiếp ok rồi tôi hái tiếp nha ơi ê cây ơi có chừng nha ở bên kia có con khủng long á cái chuyện nó cắn ông á khủng long nè khủng long nè à, giết được con khủng long rồi trời cái gì mà mừng dữ rồi ba ơi ở bên đó còn đồ ăn gì không đem đem về nhà ăn tôi đói bụng quá à. Ê, có còn trái dưa hấu nữa ba còn trái dưa hấu nữa không ê tôi thấy được trái dưa hấu nè ê được được được đem dưa hấu về nhà mình nấu ăn hiểu không đó rồi ok ok ok để vô nhà coi thử có món gì không thôi bây giờ tôi sẽ qua bên nhà vịt để tôi kiếm thử không biết trong nhà vịt có gì ăn không nhớ ngày xưa vịt hay nấu đồ trong nhà lắm Ui, trời ơi, nguyên con quái vật luôn bạn ơi này thì quái vật quái vật da dạ, nó bắn mình à cháy ơi bạn ơi no trời trời trời cháy rồi cháy rồi cháy rồi, may quá từ từ để kiếm ở trong nhà dịch có gì ăn không <gasps> wow quá trời dụng cụ luôn ok mình sẽ lấy hết mấy cái này nha bạn nha mấy cái này rất là cần thiết nè ok lấy hết ờ, trong đây còn gì không ui có đôi giày nữa nè wow mình đang gọi là mình đang không có giày mình mang mình đang đau chân quá sẵn trong đây có đôi giày lấy luôn ok à, còn mấy cái block này chắc để từ từ đi mình lấy sau ê ê cay cay cay tính ra là ông dịch ổng chuyển qua bên bên làng khác mà ổng không đem cái uh, nút bạc cổng theo nè cay ờ xong luôn ê mình có nên cầm theo cái nút bạc của dịch á rồi tới lúc mà gặp dịch thì mình tặng lại cho dịch chúng ta ừ được được đem cái nút bạc ổng theo đi lý luôn mà một thứ không thể thiếu đó chính là toilet tôi đem theo cái toilet nữa ok gì đem luôn cái toilet luôn vậy <laughs> phải đem theo chứ ủa mà khoan tính ra là ông với simmy á thì có có chỗ ngủ rồi còn tôi sam chưa có cho nên tôi sẽ cần phải lấy một cái giường tôi đem theo đúng rồi đây có mấy cái giường ờ hợp lý hợp lý hợp lý để tôi về nhà tôi lấy thêm cái giường luôn rồi ok ông về nhà ông lấy ông lấy thêm giường đi ông thôi hai người không có giường ngủ đâu ok là có giường ngủ rồi nè rồi nhanh nhanh nha cay ok ok tôi tới đây hay tính ra là từ sáng giờ tôi với ông kiếm được quá trời đồ ăn luôn á cay nào là đồ ăn nè nào là cái gì ta giường ngủ rồi kiểu luôn nhiều đồ quá trời nhiều luôn ôi nè còn còn mấy cái trái đào nè Ủa, đào đây nè đào nè đào nè đào nè ờ được rồi tôi nghĩ là mình để im đi từ từ cho nó mọc thêm mình hái thêm còn mấy cái quả này mình để chừa lại đi cay đi đi qua đây ok đi rồi đi, đi, đi thôi Ủa mà từ sáng giờ tôi với ông đi làm việc cực khổ vậy Không biết mấy cái bà nữ có kiếm được gì không ha À, tôi nghĩ là chắc chắn là có rồi Trời ơi, ông không biết á, là mấy bạn nữ trong team mình á Là sống cực kỳ có trách nhiệm luôn hả Trời đặc biệt nữa là còn gọi là Biết chăm sóc cho gọi là người yêu của mình nữa ừ đúng rồi ừ ừ ông ông nói hay quá à, chứ tôi nghĩ là hai bả chưa kiếm gì đâu được được được đồ gì đâu tôi giờ tôi ông cá không thì, thì cá luôn trời tôi chắc chắn với ông là mọi người đang đi kiếm đồ dữ lắm luôn á ủa kìa kìa tôi thấy hai bả bên kia kìa đi qua đi qua trời Ủa, nè nè nhìn vui kia vậy trời ơi chị hoa đẹp quá đây đây hộp bông này nè đẹp đẹp đẹp quá trời luôn à, à, trời ơi bông đẹp quá trời trời à, à. cài thấy chưa cài à. tôi nói với ông rồi tôi đã nói với ông rồi hai bả suốt ngày chỉ biết gọi là đi hái hoa thôi hả cái gì nè tôi mua hai hoa tặng ông là đẹp không đẹp quá trời luôn ơi bà bây giờ tôi hỏi bà nha bây giờ đang là đang có zombie mà bà hái hoa bà tặng tôi làm gì hoa có ăn được không hả ai biết bây giờ tìm không ra đồ ăn thì tìm hoa tôi chứ sao giờ trời ơi là trời hai bà sáng giờ không kiếm được gì luôn hả tôi nó thiệt với hai bà luôn sáng giờ tôi với cai kiếm được hơi nhiều đồ ăn á thôi rồi bây giờ bà wow, nhà đi hay vậy mệt quá à, hai người lười biếng quá à. trời ơi zombie mà còn đi hái hoa nữa Trời ơi là trời, thời buổi giờ đang có zombie mà còn đi hái hoa bắt bướm Trời ơi trời Ok bạn ơi,